Văn hóa cổ xưa luôn coi trọng người phụ nữ, vì thế ngay sau quẻ càng chính là quẻ khôn tượng trưng cho phụ nữ, mẹ và vợ, những nữ chủ quan trọng nhất trong gia đình. Quẻ khôn vi địa hàm chứa trong nó những bài học xử thế, sâu sắc dành cho nữ giới. Xin mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống xem tiếp phần 2 để hiểu rõ hơn về cái đức của người phụ nữ qua quẻ thuần khôn. Phần 2, quẻ thuần khôn và cái đức của người làm mẹ trong kỳ này, chúng tôi xin mạng phép đưa ra góc nhìn hạn hẹp cá nhân về ý nghĩa của quẻ càng vi khôn đối với đạo làm mẹ, nuôi dạy con của người phụ nữ. Người cha là trụ cột gia đình và làm gương cho con cái noi theo về tư cách đạo đức làm người. Tuy nhiên, vạn vật đều phải có âm dương tương hỗ thì mới phát triển lành mạnh được, nên sự giáo dục và nuôi dưỡng của người mẹ cũng là một thành phần rất quan trọng quyết định xem đứa con đó có nên người hay không. Hãy cùng xem lại tích xưa Mạnh Mẫu dạy con kể về cách dạy con của mẹ Mạnh Tử, người đã nuôi dạy con mình trở thành bậc thánh hiền muôn đời. Trong cách dạy con của bà, bạn sẽ thấy hình bóng của quẻ khôn vi địa vậy. Ba lần chuyển nhà, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Sở dĩ Mạnh Tử nên bậc thánh hiền, ngàn đời lưu danh, phần lớn đều nhờ công đức dạy dỗ của mẹ, bà Mạnh Mẫu. Hồi mạnh tử còn nhỏ, nhà ở gần nghĩa địa, suốt ngày bên cạnh nhà toàn là cảnh thê thảm. Đào huyệt, kẻ là người khóc. Tuổi nhỏ hay bắt chước, mạnh tử cũng ra xem, khóc la như người lớn. Mạnh mẫu nghĩ nếu cứ ở đây lâu ngày, con ta sẽ hư hỏng tính tình. Sau đó, bà dời nhà đến gần chợ. Hàng ngày mạnh tử ra chợ, thấy thiên hạ mua bán nên về nhà thầy cũng bắt chước buôn bán với các trẻ con lân cận. Bà lại suy nghĩ, ở đây lâu ngày, con ta khó thành người. Bà lại dời nhà đến gần trường học. Thấy đám trẻ con đến trường siêng năng học hành, ăn nói có lễ phép, Mạnh tử cũng bắt chước theo chúng, đòi với mẹ cho mình đi học. Mạnh mẫu rất đổi vui mừng, chỗ này là chỗ tốt, ta nên ờ. Từ nhỏ được tiếp xúc với các học giả, điều đó đã tạo cơ sở vững chắc cho mạnh tử học tập lễ, lễ nghi, nhạc, âm nhạc, xà, dạ bắn cung, ngự, cưỡi ngựa, thơ, thư pháp, toán pháp và trở thành học giả nổi tiếng sau này. Lời bàn Bản thân là một người phụ nữ, bà hiểu rằng không thể chỉ dùng sức của mình mà dạy con thành tài được. Cần phải có môi trường thích hợp nên bà đã không quản ngại khó khăn mà ba lần rời nhà. Bà là một người mẹ đạo đức chân chính, đây chính là đức thuận của quẻ khôn, nghĩa là theo đạo trời mà làm điều đúng cho con mình. Chính vì có đức thuận mà bà sẽ đạt đến nguyên, hành, lợi, trinh là bốn đặc tính tốt của quẻ càng mà quẻ khôn chỉ đạt được khi có đức thuận. Do đó, con bà mới trưởng thành là một thánh nhân, tức là tượng quẻ thuần càng vậy. Muốn dạy con thành người tốt, bản thân phải tốt, trung thực là gốc. Một hôm nọ, Mạnh tử thấy người hàng xóm chọc tiết lợn liền chạy về nhà hỏi mẹ, thưa mẹ, họ giết lợn để làm gì vậy? Lúc vui miệng, bà Mạnh Mẫu trả lời, họ giết lợn để cho con ăn thịt. Nói xong, bà vô cùng hối hận nghĩ thầm rằng, con mình còn bé, chẳng lẽ mình là mẹ nó mà lại nói dối. Tuy trong nhà túng thiếu, ngay buổi sáng hôm ấy bà cũng cố gắng mua miếng thịt lợn đem về cho con ăn. Lời bàn Người ta thường hay thích dạy bảo người khác nghiêm khắc mà thả lỏng cho bản thân mình. Vì thế nên nghìn năm nay người như mạnh mẫu được mấy ai. Nghiêm khắc với bản thân, sống trung thực chính là đức, nguyên, của cả hai quẻ càng khôn. Nguyên nghĩa là nguyên thủy, là noi theo thiên đạo từ nơi sâu thẳm nhất của lòng mình. Vì vậy mà mạnh mẫu không bao giờ buông lung hay dễ dãi với bản thân, nên mới có thể làm gương mà dạy con thành tài. Bền chí không bao giờ bỏ cuộc Hôm đó Mạnh Tử đang học trong lớp bỗng nhiên ham chơi, bỏ lớp học chạy về nhà. Bà Mạnh Mẫu ngồi dệt vải trên khung cửi, thấy con hư hỏng như vậy, liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt gian dở trên khung. Mạnh Tử sợ sệt, chưa hiểu vì sao mẹ hành động như thế. Bà giải thích, việc học hành của con cũng giống như việc dệt cưỡi của mẹ. Con bỏ học chẳng khác nào mẹ cắt đứt tấm vải này. Vì cắt đứt nên nó sẽ trở nên vô dụng Người không trọng việc học sao có thể thành tài Từ đó trở đi Mạnh tử không dám ham chơi mà bỏ học nữa Lời bàn Nhà mạnh tử vốn nghèo Miếng vải đó có thể là sinh kế chủ yếu của cả nhà trong tuần đó Vậy mà mạnh mẫu can đảm dám cắt đứt Chẳng phải là đạo đức hay đạo học chân chính còn quý hơn tất cả vật chất, miếng ăn hay sao? nên thời cổ mới có người vì bảo vệ danh dự và đạo đức mà không tiếc thân mình. Đó là sự nghiêm khắc mà cũng là uy nghiêm của thiên đạo, vốn không thể dùng thái độ khinh nhờn mà có thể đắc được. Chỉ có thành tâm, bền chí mới thành tựu được mà thôi. Mạnh mẫu đã dùng một tấm vải thô mà răng dạy con thành công. Đó là sự kiên trì và nghiêm khắc, chính là thể hiện tuyệt vời thay của Đức Trinh, chính và bền trong quẻ thuần khôn. Phần 3. Quẻ thuần khôn và bài học về cái đức của người làm vợ Đạo làm vợ, làm con dâu cũng là một trong những đạo lý quan trọng của quẻ khôn vi địa. Nếu người phụ nữ không thông hiểu đạo này thì cuộc sống khó mà hạnh phúc viên mãn vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu là một trong những mối quan hệ rất khó để hòa hợp với nhau. Quan điểm sai lầm về đạo đức khiến phụ nữ khó giữ gìn hạnh phúc. Thời nay, những thứ quan niệm hiện đại dường như được ưa chuộng, nó làm cho phụ nữ có vẻ tự do hơn, tự chủ hơn và cá tính hơn. Tuy nhiên, những cái tự do, cá tính ấy có thực sự cần thiết hay không? Nó có đem lại hạnh phúc thực sự cho phụ nữ hay không? Cung khôn thuộc âm, tượng cho người nữ thuần chính. Nó còn có một tầng ý nghĩa tượng trưng cho sự ẩn sâu hay nội tâm, sức chịu đựng, sự hy sinh của người phụ nữ bởi vì nữ tính nhu mì, đoan trang, điềm đạm và định nghĩa về cái đẹp hiền hậu với nội tâm trong sáng là phù hợp với thuộc tính âm của cung khôn. Ngày nay, khái niệm về đức tính tốt và nét đẹp của phụ nữ đẹp đã khác quá xa so với thời ông bà chúng ta rồi. Ăn mặc lố lăng càng hở hang thì càng cho là đẹp, ăn nói càng ngang ngược thì lại được khen là có cá tính. Một bữa cơm nấu chẳng ra hồn thì cho rằng phụ nữ hiện đại không cần những việc đó. Khái niệm tam tông tứ đức thì bảo là quá lỗi thời. Ở đây, chúng tôi không có ý phê phán hiện đại, mà chỉ phân tích dựa theo kinh dịch mà thôi. Quẻ khôn mang tính âm, đức của khôn là thuận, nguyên, hành, lợi, trinh. Nghĩa là thuận theo, nhu thuận, thuận, bản tính hiền lành, nguyên, khả năng chăm sóc nuôi dưỡng tốt, hành, luôn điềm đạm giữ hòa khí, lợi và chính trực, bình chí, trinh. Có đủ các đức thì mới có phúc lớn viên mãn như đức mẹ phì diêu. Trong khi đó, ăn mặc hở hang sẽ khêu gợi tà tâm của người nam khác, gây sóng gió gia đình, ăn nói không nhỏ nhẹ thì không hiền lành và làm mất hòa khí, không biết nấu nướng thì làm sao chăm sóc nuôi dưỡng tốt vân vân. Vậy thì làm sao đủ tiêu chuẩn để có hạnh phúc đây? Phải chăng vì không đủ tiêu chuẩn của quẻ khôn nên người ta ly dị quá nhiều? Sinh con ra không đủ phẩm chất làm mẹ nên phải gửi con cho ông bà nuôi. Trong gia đình thì vợ chồng đánh cãi nhau trở thành chuyện bình thường. Cuộc sống càng ngày càng tồi tệ đến mức nhiều người trẻ thậm chí còn không muốn lập gia đình. Đó chính là hậu quả của những quan niệm hiện đại sai lầm đã nhắc ở trên. Chứng tỏ rằng chúng ta càng đi càng xa với cái đức của quẻ khôn thì càng không có phúc báo vậy. Hãy tìm hiểu về tam tòng tứ đức mà chúng tôi đã có bài viết phân tích trước đây. Đó mới chính là chuẩn mực có thể đem lại hạnh phúc thực sự cho phụ nữ khi xây dựng gia đình. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu, oan gia nên giải không nên kết. Cuộc sống hôn nhân hiện đại ngày càng khó khăn, hiếm có gia đình nào hạnh phúc toàn vẹn. Thêm vào đó là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhiều người vì điều này mà trở nên mệt mỏi, trầm cảm và không thấy cuộc sống có ngày vui. Vì sao vậy? Hai người nữ chung nhà, khôn chung với khôn chính là tượng quẻ thuần khôn. Đó cũng là biểu hiện của nghiệp lực cần giải quyết và chuyển hóa, là an bài của ông trời. Nếu chuyển hóa tốt thì khôn thổ sẽ chuyển thành tịnh thổ với đầy đủ thiện báo và phúc phận. Không giải quyết được thì oan gia kết thêm, oán chồng oán thì chính là âm thổ, địa ngục tại nhân gian. Vì sao trong gia đình mà ông trời vốn từ bi với chúng sinh lại an bài như vậy? Ở đây chúng tôi xin chia sẻ với các bạn điều này, tùy vào các bạn có tin hay không, đại đa phần con dâu là con gái của mẹ chồng ở các kiếp trước. Chính vì kiếp trước có nhân duyên nên kiếp này vẫn gọi mẹ con. Do đó, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ rất thiêng liêng và tốt đẹp, đó đều là lý số thiên định để phù hợp với quy luật nhân quả. Không phải tự nhiên một người con gái về làm dâu cho gia đình giàu có hay nghèo hèn. Cũng không phải anh con trai đó ngu dại hay khôn lanh mà lấy người con gái đó về để hà hiếp bắt nạt quát mắng mẹ chồng hay để mẹ chồng hà hiếp quát mắng con dâu. Vạn sự trên đời đều là thiên định nghiệp quả và nhân duyên không có tồn tại chuyện ngẫu nhiên như người ta vẫn lầm tưởng khi không lý giải nổi sự phức tạp trên đời. Sống theo đạo của khôn để hóa giải. Tất cả là do mối quan hệ nhân duyên tiền kiếp tạo thành, nên nếu bạn hiểu được điều này, hãy dùng quẻ thuần khôn để biến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên tốt đẹp. Khôn, nguyên, hành, lợi, tận mã chi trinh. Quân tử hữu du vãng, tiền mê hậu đắc, chủ lợi. Tây Nam đắc bằng, Đông Bắc tán bằng An Trinh, Cát Giải Nghĩa, Thuận Giả Du Thuận Thuận Tòng, mềm dẻo Theo đường mà được lợi Hòa theo lẽ, chịu lấy Nguyên hành lợi trinh chi tượng Càng cương kiện thì khôn du thuận Càng tạo ra vạn vật ở vô hình Thuộc phần khí Nhưng phải nhờ khôn vạn vật mới hữu hình Mới sinh trưởng Cho nên công của khôn cũng lớn như công của càng Chỉ khác khôn phải ở sau càng Tùy theo càng bổ túc cho càng, cho nên các đức nguyên, hành, lợi, khôn có đủ như càng. Chỉ riêng về đức trinh, chính và bền, thì khôn hơi khác, tuy chính và bền nhưng phải thuận. Văn Vương dùng con ngựa cái để tượng khôn, ngựa là giống mạnh mà ngựa cái có tính thuận theo ngựa đực. Trích kinh dịch, đạo của người quân tử Nguyễn Hiến Lê. Nói tóm lại đức của khôn là thuận, nguyên hanh lợi trinh. Vậy thì người làm dâu trước hết phải nhu thuận, thuận theo cái đạo lý làm con thực sự vì con dâu cũng chính là con ruột kiếp trước mà thôi mà hiếu thảo với mẹ chồng của mình hết lòng còn nguyên hanh lợi trinh là gì trời có đức nguyên vì là nguồn gốc của vạn vật có đức hanh vì làm ra mây mưa để cho vạn vật sinh trưởng đến vô cùng có đức lợi và trinh vì biến hóa khiến cho vật gì cũng giữ được bẩm tính được nguyên khí cho thái hòa cực hòa sách đã dẫn nguyên là bản tính hiền hậu sống thuận tự nhiên và thiên đạo. Điều này sẽ giảm sự căng thẳng khi mâu thuẫn xảy đến. Hành chính là sự chăm sóc lo lắng cho chồng con và gia đình. Lợi, trinh là sinh sống cư xử sao cho giữ hòa khí trong gia đình để đạt đến sự hài hòa. Người xưa hay nói tích đức, đây là cách tích đức tốt nhất để có thể hóa giải các nhân duyên cũng như nghiệp lực đã nói bên trên. Nếu thấy quá khó để nhẫn nhịn, hãy đọc thêm điều này có thể có người sẽ bảo sao mà làm dâu phức tạp vậy Dường như tôi phải hy sinh quá nhiều Bà ấy, mẹ chồng, cứ bắt nạt tôi hoài Không phản kháng thì sao mà chịu đổi Đó là còn chưa kể chị em chồng cũng góp phần vào nữa Đạo lý của việc tích đức và hóa giải ân oán nằm ở khả năng nhẫn nhịn và bản tính hiền lành lương thiện. Nhưng con người vào đời mạt Pháp khi mà thập ác câu toàn thì dường như điều đó cũng trở nên khó khăn. Vậy chúng tôi sẽ nói thêm một số nguyên nhân vì sao mà khi làm con dâu, đa phần người ta phải chịu ức hiếp. một Vì nghiệp lực của bản thân bạn gây ra cần hóa giải. Con dâu chính là con gái kiếp trước của mẹ chồng. Anh chị em chồng là những người có liên quan đến nghiệp lực kiếp trước của bản thân bạn. Không tự nhiên vô cớ mà họ có thể làm anh chị em chồng tất cả là vì thanh toán nghiệp lực của nhau, ân đền oán trả. Hai, Vì bạn cần tích đức cho con và cháu về sau. Nước chảy chỗ trũng, cái nhiều sẽ bù cái ít, mất thì sẽ được. Đạo trời vốn công bạn sẽ không vì ai mà thiên lệnh. Nếu bạn làm theo tất cả những điều trên một cách chính trực bền chí vô tư, thì bạn sẽ đắc được phúc báo to lớn, không những cho bản thân mà còn cho con và cháu về sau vì khi nghiệp lực tiêu sẽ chuyển hóa thành đức, đức ấy chính là phúc phận nhân sinh mà ai ai cũng muốn có được. Chỉ có tâm nhẫn nhịn bao dung và cư xử theo thiên đạo mới có thể hóa giải nghiệp lực mà thôi. ba, Vì bạn cũng sẽ là mẹ chồng hay có con gái làm dâu. Bạn hãy tĩnh tâm suy nghĩ xem đạo trời vốn tuần hoàn, vay trả có kỳ, những người làm dâu rồi cũng sẽ phải làm mẹ chồng phải không? hay rồi cũng phải có con gái làm dâu nhà người ta. Nếu bạn làm dâu quá phận, làm mẹ chồng quá phận thì ai rồi sẽ gánh nghiệp lực đó, đây nếu không phải bản thân mình. Kiếp này trả không hết thì kiếp sau trả. Đạo trời là công bằng tuyệt đối. Vậy hãy nghĩ về sự bao dung bao la của tình mẫu tử. Bạn làm bà, làm mẹ, làm chị, làm con. Bạn nhẫn và chịu đựng bao nhiêu thì sau này phúc đức bạn để lại cho con cháu nhiều bấy nhiêu. Bạn và con dâu là mối quan hệ nhân duyên mẹ con kiếp trước nên kiếp này tiếp tục lại làm mẹ con ở một hình thức khác. Vậy nên, ở kiếp này dù bạn bị con dâu không coi trọng hay hà hiếp đối xử không tốt, bạn vẫn nên vui vẻ đón nhận và chịu nhẫn vì bằng mọi giá bạn phải giải quyết mối quan hệ nhân quả đó trong kiếp này. Nếu không thanh toán thì oan oan tương báo mắc nợ với nhau chừng nào mới dứt. Chẳng qua, kiếp trước bạn gây sự gây oán hà hiếp người khác, nên kiếp này phải trả thôi. Vì con người ta không nhìn thấy nhân quả và lương duyên ân oán nhiều kiếp, nên cứ mãi mê mờ ganh ghét hãm hại nhau và tiếp tục tạo nghiệp. 4. Vì bạn tạo nghiệp thì sẽ lãnh hậu quả. Quẻ khôn vốn tính âm, nó còn tượng trưng cho bệnh tật và nghiệp lực. Bản chất con người nếu không có nghiệp lực sẽ không có bệnh. Bệnh là do nghiệp, do người ta trong mê mờ mà tạo nghiệp. Khi ganh tị chèn ép người khác trong gia đình, bạn sẽ nhiều khả năng mắc bệnh gan, bệnh phụ khoa, dạ dày, bao tử. Trong cặp tương quan âm dương thì ngoài cơ thể là dương, trong cơ thể nội tạng là âm. Nếu bạn bỏ qua được những ganh tức đó, may mắn hiểu đạo lý cũng là chị em, mẹ con một nhà trong kiếp này Kiếp trước, kiếp sau thì bạn sẽ xóa bỏ tất cả ân oán hận thù ngay kiếp này. Với một tâm hồn đẹp và thanh sạch như vậy, kết quả tốt đẹp cũng như những thuận lợi trong đời sẽ trở thành điều tất nhiên. Chính vì bạn có đức bao dung phù hợp quẻ khôn vậy. Kết luận Đạo trời huyền vi không thể trong một vài quẻ tượng mà giảng nói hết. Cũng còn tùy theo nhân duyên và ngộ tính của mỗi người mà hiểu được khác nhau. Tuy nhiên, Đại đạo là giản dị, tất cả phúc phận hay nhân quả trong đời đều từ cái tâm này mà ra. Chỉ cần bạn sống hướng thiện, không so đo tính toán hãm hại người khác, thì khi đọc kinh dịch sẽ ngộ ra ý nghĩa nhân sinh quý giá, để từ đó thay đổi cuộc đời mình. Đừng bao giờ vì thành bại lợi lộc trước mắt mà bỏ mất thiện tâm của mình, vì cuộc đời chẳng qua cũng là lẽ cùng thông và biến dịch. Đúng như Cao Bá Quát từng cảm thán chẳng lưu lạc, dễ trải mùi nhân thế. Còn trần ai, khôn tỏ mặt công hầu, ngất ngưỡng thay con tạo khéo cơ cầu. Muốn đại thụ hãy ghiềm cho lúng túng, thân hệ ban gia chung hữu dụng, thiên sinh hào kiệt bất ưng hương, hẳn bền lòng chớ chút bán vô. Thời chí hỷ, ngư lòng biến hóa, thôi đã biết cùng, thông, làm mệnh cả. Cũng đừng đem hình dịch lại cầu chi, hơn nhau cũng một chữ thì